Rồi chúng ta tiếp tục. Vừa rồi thầy đã chỉ cho các em xong phần lý thuyết của động năng và định lý động năng. Thầy đã nêu ra các đặc điểm chú ý của chúng rồi. Và bây giờ để minh họa cho phần lý thuyết đó, thầy cho chúng ta bắt đầu đi vào ví dụ minh họa đầu tiên nhé. Ví dụ số 1. Chúng ta cùng nhìn đến đây. Phát biểu sai là ở đây có bốn phát biểu đúng không nhỉ? Động năng của một vật không đổi khi Đáp án A chuyển động thẳng đều. Đáp án B chuyển động với gia tốc không đổi. Đáp án C chuyển động tròn đều. Và đáp án D chuyển động cong đều. À, đề bài yêu cầu các em là tìm phát biểu sai và liên quan tới động năng của vật không đổi. Đúng không ạ? Thì ta nhớ động năng của một vật động năng của một vật là VKD sẽ được tính bằng 1 phần 2 MV bình. Như vậy đầu năng của một vật không đổi khi khối lượng của vật này không đổi tự nhiên rồi và vận tốc của vật đó cũng không thay đổi mà vận tốc không đổi người ta gọi là chuyển động thẳng này là đều đáp án A đúng đáp án B đúng à đáp án C đúng và đáp án D cũng đúng tất cả chữ đều chỉ có chuyển động với gia tốc không đổi như vậy đáp án B đây sẽ là sai cái này bằng hàng số đấy vậy đáp án sai ở đây chính là đáp án B tại sao đáp án B sai khi gia tốc không đổi vì khi gia tốc không đổi gia tốc A thì bằng delta V chia delta T. Đúng không ạ? Như vậy thì cái này không đổi. Không đổi thì delta V thì lúc này thì vận tốc vẫn có thể thay đổi. V vẫn có thể thay đổi. V thay đổi. Bởi vì sao? gia tốc không đổi thì độ biến thiên hay là độ biến đổi vận tốc là không đổi thôi chứ còn vận tốc là biến đổi nhá ví dụ ta hiểu độ biến thiên là thế nào ạ mười năm hai mươi biến thiên như thế gọi là biến thiên mỗi lần năm đúng không là không đổi nhưng thực tế vận tốc đã biến đổi từ năm lên tới mười từ mười đến mười năm đấy ta nhớ điều đấy được chưa như vậy đáp án đúng của ví dụ số 1 này là đáp án B chuyển động với gia tốc không đổi được chưa